riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp này thương hiệu là Rinnai đây. Mã số series là BKM77CB. Bếp có máy số cuối để bảo hành là 006012. Đây là nội thất phía bên trong của bếp đây. Tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại để test những cái tính năng của bếp để các bạn xem. bếp này có mặt men chống cháy nồi cũng như linh kiện của nó là có đầu chia lửa nè mắt khói và kìm nắp phía dưới và đằng sau cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào đánh phá dây điện hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc đây bây giờ tôi sẽ bật bếp lên để thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn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 một ngày nấu ăn hai lần thì một bình ga giá 320 ngàn chúng tôi sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng đây các bạn có thể thấy khi mà chúng ta đang nấu ngọn lửa đang lớn được nhưng nó giảm nhỏ lại như thế này không tăng chỉnh lớn được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận ở nhiệt độ ở đấy rồi nó nóng hơn nó nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta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 rồi chúng ta cắm vào ổ điện chúng ta hẹn giờ cho nó ở đây tôi chỉnh là một phút đây đây ở đây tôi chỉnh là một phút sau đó tôi bật bếp lên bước cuối cùng thì tôi là các bạn phải lấy pin ra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 họ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và bán là 160 ngàn nhưng thực chất không phải đây chỉ là các sản phẩm hợp tác xuất khẩu của Việt Nam và các nước như là Nhật Bản hoặc là châu Âu mà thôi ngoài ra xuất xứ của nó là ở Việt Nam như cái này xuất xứ của nó là ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây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 Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau. Chào.